thế thì à, sau khi thời gian 10 tuần kết thúc và chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây để à, lên với nhau và chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta một chút kinh nghiệm và cũng như là chúng tôi sẽ nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta một số vấn đề để anh chị em chúng ta có thể à, tiếp tục chiến đấu cho khung ngày mai là ngày 30 tháng 3 năm 2023 thật sự để nói thì tới ngày hôm nay là ngày 29 thì cũng như là khung của chúng ta thì là ngày đầu tiên thì khung của chúng ta với cặp song thủ 5775 thì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa chiến thắng chưa đại thắng được ngày hôm nay đầu 7 thì nó ra 74 73 71 và đầu 5 thì nó ra 56 hai nháy cho ngày hôm nay rồi thì thật sự để nói ở trên video này chúng ta chưa chiến thắng được mọi người nhé ngày hôm nay hai con số của chúng ta đã bị sát nút rồi đúng chưa 50 à, 57 thì nó ra 56 à, 74 cho nên 75 thì nó ra 74 ngày hôm nay đáng tiếc một chút là đã bị uh, sát sao một chút cho mọi người luôn mọi người nhé còn ngày hôm nay ở trên Zalo thì sao? Ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng tiếp tục nối cầu quan thông cho tất cả anh chị em chúng ta đó là uh, lô tô 17 mọi người nhé. Lô tô 17 của ngày hôm nay ở trên Zalo cầu kín chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi và cũng như là dàn đề năm số chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé thì thật sự để nói thì chúng tôi chưa buồn đến tất cả anh chị em chúng ta bởi vì là ngày hôm nay là ngày đầu tiên uh, cặp song thủ này chúng ta chưa đại thắng được thì chúng tôi nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta rằng là với cái cặp song thủ này ngày mai là ngày 30 chúng tôi tự tin cho tất cả anh chị em chúng ta nổ ít nhất là một nháy ok chưa ít nhất là một nháy vào ngày mai anh chị em chúng ta hãy tự tin vào ngày mai này với cái đường cầu ngày 30 ngày mai cặp song thủ 5775 này tự tin đảm bảo về bờ cho tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa Đấy, chúng tôi tự tin cho tất cả anh chị em chúng ta ngày mai luôn mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy yên tâm và hãy uh, uh, lưu ý và cũng chúng ta có thể vào tiền với cái cặp song thủ này ok chưa tự tin ít nhất nổ một nháy vào ngày mai cặp song thủ 5775 này ok chưa để anh chị em chúng ta có thể tham khảo vào ngày mai mọi người nhé đấy còn à, ngày hôm nay ở trên Zalo cầu kín chúng ta vẫn à, đại thắng rồi vẫn như mỗi ngày thôi chúng ta tiếp tục đại thắng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi còn ở trên với nhau thì chúng ta chưa đại thắng được thì mong rằng tất anh chị em chúng ta tiếp tục uh, tham khảo và cũng như tiếp tục giữ lại cho mình cơ đồ lạnh giữ lại cho mình một cái um, sự bình tĩnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai là ngày cuối cùng của khung của chúng ta là ngày 29 đến ngày 30 với cặp song thủ 5775 để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa còn uh, <clears throat> nếu như anh chị em nào chúng ta không kết thì chúng ta không chơi bởi vì là chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi tàu quân lớn với những đường cầu những con số trên ờ, video này cả Đấy, bởi vì là ngày thắng ngày thua ngày xịt nổ thông và ngày chúng ta không xịt ờ, không, không ăn được cho nên anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy thì nói chung là thời gian vừa rồi thì chúng ta đại thắng như thế này rồi mọi người nhá chúng, thời gian vừa rồi chúng ta đại thắng từng bừng rực lửa như thế này rồi thì chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta này còn thật sự phải nói những đường cầu đã trải qua những đường cầu thời gian vừa qua chúng ta đã biết hết rồi đường cầu trên Zalo và những đường cầu ở trên video như thế này chúng ta đã biết rồi đấy thật sự mà để nói thì à, anh chị em chúng ta sẽ đại thắng nếu như anh chị em chúng ta hãy à, có tâm và cũng như là chúng ta sẽ có tầm và hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách một cách nghiêm túc và một cách chân thành nhất để chúng tôi giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ với những đường cầu những con số ở trên Zalo cầu kín mọi người nhé còn à, nói chung là chúng tôi chia sẻ cầu trên video này tham khảo thôi bất kể các cái video khác người ta cũng chỉ chốt tham khảo thôi và anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý rằng là những đường cầu ờ, ở trên kênh của chúng tôi thì nó sẽ khác với những đường cầu ờ, kênh khác cho nên là mỗi người có một <clears throat> một cái phong cách bắt cầu riêng một người có một bí quyết bắt cầu riêng cho nên là chúng ta không nên so sánh kênh này với cái kênh khác được Đấy. và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục ủng hộ kênh và là một vị khách đúng là một người ờ, fan hâm mộ Đấy fan cứng để cho anh chị em chúng ta gặt hái nhiều thành công hơn đúng chưa còn chúng ta ờ, không nên so sánh kênh này với kênh khác bởi vì là kênh của chúng ta à, chịt như thế này tới ngày thành công thì anh chị em chúng ta bỏ đi kênh khác thì kênh khác đến ngày đó đến ngày đó thì kênh khác lại bị xịt cầu liên tục thì anh chị em chúng ta phải nhân cái uh, kết quả là chúng ta tiếp tục uh, thua than ở lần đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta <clears throat> còn khi mà anh chị em chúng ta tự tin hơn cần những cần những con số chuẩn chỉnh hơn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 và mong rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng quên à, để lại cho video của chúng ta một lượt like một lượt yêu thích của kênh đấy, à, cho kênh và nhiều lượt đăng ký kênh những lượt uh, bình luận góp đóng góp ý kiến để phát huy cái điểm mạnh và cũng như là khắc phục cái điểm yếu để chúng ta có thể uh, rút ra cái kinh nghiệm rút ra cái bài học để chúng ta có thể thành công hơn trong cái thời gian sắp tới và cũng như là uh, chúng ta phải những gì chúng ta phải làm và, và chúng ta những gì chúng ta cần phải làm để chúng ta có thể thành công hơn trong cái thời gian sắp tới bởi vì là mỗi ngày chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền để chúng ta chơi những con số như thế này rồi thì chúng ta phải có cái những cái kinh nghiệm những ờ, con số những đường cầu tỷ lệ ăn cao để chúng ta thành công hơn còn chúng ta không ờ, nên là ờ, chơi những cái con số theo cảm tính những con số theo cái uh, quán cảm giác để chúng ta phải thua tha nợ lần. đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta ok chưa còn thật sự thì mà nói thì uh, những đường cầu ở trên video thì chúng tôi cũng chốt tham khảo thôi bởi vì nó soi cầu nghiên cứu nó sơ qua và chúng tôi chốt lên đây Đấy, mong rằng tất cả anh chị em chúng ta à, tiếp tục à, ủng hộ kênh và cũng như là anh chị em chúng ta cần số chuẩn thì anh chị em chúng ta liên hệ riêng với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và đưa tất cả anh chị em chúng ta về bến bờ ok ok chưa còn thật sự để nói thì những đường cầu ở các cái kênh khác Đấy, các cái video khác thì anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và lưu ý bởi vì là tại sao chúng tôi chốt phí sau và chúng tại sao người ta vẫn phải chốt phí trước thì anh chị em chúng ta cũng hiểu rằng à, à, anh chị em chúng ta cũng có thể thử vào đấy à, chúng ta hãy đàng hoàng à, chúng ta cũng nơi nào chúng ta cũng phải cần cần đàng hoàng bởi vì là chỉ có chúng ta đàng hoàng thì chúng ta sẽ mới có được là may mắn thôi à, cho nên anh chị em chúng ta suy nghĩ và cũng như là tư duy ra để anh chị em chúng ta biết rằng à, chúng ta nên dừng lại ở đâu hoặc chúng ta nên à, nơi đâu chúng ta nên dừng lại một gọi là biến độ cuối cùng để chúng ta thành công hơn chọn lọc ra những con số ok chưa à, chúng tôi tắt ngắn gọn như thế thôi thì nói chung là chúng tôi cũng à, muộn vẫn như mọi ngày